thị trường chứng khoán trên thế giới đều giảm rất mạnh và ở thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta cũng là không phải là ngoại lệ à, tuy nhiên thì ờ, cũng trong thời gian vừa qua thì thị trường của chúng ta cũng có những đợt hồi phục khá là mạnh có nhà đầu tư đã bị thua lỗ rất là nặng và cũng có nhà đầu tư cũng đã được mức lợi nhuận rất là cao trong thời gian vừa qua vậy với những nhà đầu tư mà chưa tham gia được thị trường hoặc là những đầu tư mới tham gia thị trường thì trong thời gian giờ vừa qua hay trong thời gian tới chúng ta cần phải làm gì ạ à? như các bạn đã thấy rằng là việc mà chúng ta vào đúng nhịp của thị trường đấy là yếu tố quan trọng không phải là cổ phiếu tốt hay là cổ phiếu xấu mà quan trọng nhất là chúng ta phải đầu tư theo xu hướng à, tiếp theo là các bạn cần phải nắm rõ được cái chu kỳ cổ phiếu của bạn đang ở đâu bởi vì khi mà xu hướng kết thúc chu kỳ chuẩn bị bước pha sang một pha khác thì nếu các bạn có đầu tư dù là cổ phiếu tốt đến mấy thì à, bạn cũng thể bị thua lỗ và cái quan trọng nữa là bạn cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu của bạn đã được các nhà đầu tư lớn hay chúng ta gọi là các dòng tiền lớn có tham gia vào hay không có tạo những cái mẫu hình chắc chắn để các bạn có thể mua ở những thời điểm mà có độ tin cậy cao hay không và các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán không phải là chúng ta mua cổ phiếu nào mà chúng ta cần phải mua đúng điểm và bán ra đúng thời điểm thì chúng ta mới có thể thành công được và ở trong giai đoạn này với các nhà đầu tư khi mà chúng ta bị thua lỗ trong thời gian vừa qua thì phần lớn mọi người vẫn đang đứng ở ngoài quan sát theo dõi và khi thị trường bắt đầu tạo ra đỉnh thì thực sự là rất nhiều nhà tư đang xót ruột rất nhiều đầu tư không biết là có nên đầu tư hay không hay là tham gia đầu tư lúc này bởi vì có quá nhiều nhà đầu tư đang chia sẻ những thành tích lợi nhuận của mình nhưng cũng rất nhiều nhà đầu tư cũng đang thấy rằng là thành quả của chúng ta trong thời gian vừa qua đang bị thua lỗ rất là nặng nên việc mà tâm lý lo lắng sợ hãi và cũng có một cái phần tham lam đang ở đoạn này đó là phần lớn các uh, cái trải nghiệm đó là phần lớn các uh, tâm lý đang diễn ra trong phần lớn các nhà đầu tư uh, và chúng ta biết rằng là thị trường chúng ta đang có những cái bước chạy đà rất là nhanh trong thời gian vừa qua nhưng nó chỉ tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu như cổ phiếu Hòa Phát, FPT, uh, Vinamilk và một số các cổ phiếu khác. Uh, chúng ta cũng thấy là một số các cổ phiếu cũng đã đang tạo ra những nhịp chuẩn bị ở uh, uh, kết thúc chu kỳ và cũng có những cổ phiếu đang trong cái quá trình tích lũy vậy với các nhà đầu tư chúng ta uh, cơ hội còn hay là chúng ta đã hết cơ hội thì Dũng muốn nói các bạn là lúc nào chúng ta có cơ hội lúc nào chúng ta có cơ hội quan trọng là với những nhịp điều chỉnh này chúng ta có thể nhận biết ra cổ phiếu của mình như thế nào không ạ à? và với những cái quá trình biến động này các cổ phiếu chúng ta như thế nào để chúng ta nhận diện ra là đó là những cổ phiếu tốt và chúng ta có thể sẵn sàng cho một chu kỳ mới thay vì chúng ta lo lắng sợ hãi thì chúng ta hãy tập trung vào những cổ phiếu mà nó vẫn đang quá trình tích lũy nó đang trong quá trình mà hình thành lên những mô hình thành công trong chu kỳ tới nên ở đây Dũng muốn nói các bạn đó là chúng ta tập trung vào những yếu tố tích cực tập trung vào những cái yếu tố mà có thể tạo ra lợi nhuận trong chu kỳ tiếp theo thay vì chúng ta đang lo lắng sợ hãi với những cổ phiếu đang uh, tạo đỉnh hoặc là chúng ta đang lo lắng sợ hãi khi mà thị trường chung bắt đầu bước vào một cái quá trình đỉnh ngắn hạn và ở đây tôi muốn chia sẻ các bạn đó là cách nhìn uh, của DVD trong việc mà lựa chọn các cổ phiếu cũng như là đánh giá về thị trường chung trong thời gian tới và đây là cách mà chúng ta có thể thay đổi quá trình đầu tư của chúng ta dù là thị trường đang đạt đỉnh hay là thị trường đang tạo đáy ok và một lần nữa thì à, Dũng sẽ chia sẻ ở trên cái biểu đồ để các bạn có thể nhìn rõ hơn khi mà toàn bộ cái tổng quan của thị trường cũng như là cái góc nhìn mà chúng ta có thể thấy được trong quá trình đầu tư có lẽ các bạn đã thấy rằng là ở đây đây là một quá trình ờ, đi lên khá là mạnh từ cái mốc ở trong VN30 thì chúng ta đang quan sát VN Index ạ ở cái mốc là 660 và hiện tại nó lên là 860 tức là khoảng 200 điểm và trong quá trình tăng 200 điểm này thì cũng sẽ có rất nhiều nhà đầu tư cũng đạt một lợi nhuận khá cao và cũng có phần lớn các nhà đầu tư cũng bị thua lỗ rất là nặng khi mà thị trường bắt đầu tạo ra cái mức hưng phấn chúng ta đây đã tạo ra những hưng phấn thì nó đã có những đợt giảm ngắn hạn và trong cái quá trình giảm ngắn hạn thì cái thời gian tích lũy nó cũng khá là dài như chúng ta đã thấy ở trong nhịp trước thì Dũng đã thấy đã chia sẻ các bạn đó là sau cái nhịp này thì nó đã có một cái đợt tích lũy để tiếp tục chu kỳ mới và khi mà thị trường của chúng ta gặp những cái vùng kháng cự rất là mạnh đây ạ đây chúng ta gọi là kháng cự rất là mạnh thì cái việc đầu tiên nó sẽ ờ, cần phải phân phối ra với những cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu dẫn đầu những cái cổ phiếu mà nó đã tạo ra cái mức đỉnh hoặc là tạo ra cái vùng kháng cự mạnh hoặc là nó mạnh hơn thị trường đó những cổ phiếu rất là khỏe nên thông thường những cổ phiếu đó sẽ có những nhịp phân phối trong ngắn hạn và khi những cái cổ phiếu đó có nhịp phân phối trong ngắn hạn thì nó ảnh hưởng đến các cổ phiếu khác các bạn nhớ nha nó ảnh hưởng đến các cổ phiếu khác và ở đây các bạn sẽ thấy là ờ, khi nó ảnh hưởng đến các cổ phiếu khác thì phần lớn các cổ phiếu đó nó sẽ lại tiếp tục ở ờ, trong quá trình tích lũy để đợi một chu kỳ khi mà cái quá trình phân phối hết của những cổ phiếu lớn kia nó bước vào chu kỳ mới uh, các bạn đã thấy rằng là đây là một quá trình phân phối của cái thị trường tổng thể và cái phiên à, hôm hôm kia đây là một cái quá trình tăng khối lượng tăng rất mạnh và giá giảm đây là một, một trong những tín hiệu phân phối và các bạn biết là quá trình phân phối này nó chủ yếu tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn tập trung vào những cái cổ phiếu mà nó đã tăng tốc rất là mạnh khi mà tăng tốc rất mạnh thì chúng ta đã thấy rằng trong thị trường nó có 3 phân khúc phân khúc thứ nhất mà các bạn đã biết rằng là đó là những cổ phiếu mà tăng rất mạnh đó là những cổ phiếu chúng ta gọi là dẫn đầu và đã đạt đỉnh phân khúc thứ hai là những cổ phiếu đã chuẩn bị à, tạo đỉnh và phân khúc thứ ba là những cổ phiếu đang tích lũy thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý những cái cổ phiếu đang tích lũy thay vì chúng ta đã tập trung vào những cổ phiếu đã đỉnh và các bạn biết là các cổ phiếu tạo đỉnh thì nó đã tạo ra những cái đây chúng ta gọi là tạo ra những cái sự dao động lớn trong cái sự dao động lớn này thì phần lớn các nhà đầu tư của chúng ta à, sẽ có những cảm giác là bất an bởi vì thứ nhất là thị trường mà chúng ta vừa mua xong vừa tham gia vào trường trồng trường xong thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gần như không có lợi nhuận và thậm chí bị thua lỗ nhìn với góc độ ngắn thì chúng ta thấy là việc phân tích những cái sự dao động lớn với khối lượng lớn như này để cho chúng ta biết rằng là đã có những cái dòng cổ phiếu đang ở tạo đỉnh và nó sẽ có sự dao động rất lớn và chúng ta quan sát về sức mạnh về giá thì ở đây chúng ta thấy RSI cũng đang trong cái phân kỳ gì ạ à? phân kỳ âm đúng không đang trong cái phân kỳ âm trong ngắn hạn nhưng khi mà việc mà phân kỳ âm trong ngắn hạn và nó ta tạo ra cái sự phân phối này thì với các nhà đầu tư chúng ta những ai mà đã có cái lợi nhuận đặc biệt những cổ phiếu vốn hóa lớn đặc biệt biệt là những cổ phiếu đã chạy uh, tăng tốc trong giai đoạn uh, vừa qua như là chúng ta đang có những cái cổ phiếu như là ở đây các bạn có thấy là Vietcombank cũng đã tăng tốc và tạo ra à, những cái quá trình à, rung lắc khá mạnh trong cái chuyển sắp đỉnh thì ở trong vùng này các bạn biết rằng là cổ phiếu sẽ dao động rất lớn có những cổ phiếu thậm chí là có thể vượt qua cái đỉnh này nha thậm chí là vượt qua cái đỉnh 9 95 này nên cái việc mà trong cái vùng này thì các nhà đầu tư ngắn của chúng ta nhỏ lẻ chúng ta sẽ không mua ở đây bởi vì nếu các bạn mua ở đây các bạn sẽ rủi ro rất lớn à, với phương pháp của DVD thì chúng ta chỉ có mua điểm đây là trong VSA thì đây chúng ta gọi là GAC đây là cái điểm mua duy nhất và khi mà các bạn đạt khoảng mức độ 20% đến 25% trong vùng này rung lắc là các bạn cần phải bán à, tiếp theo các bạn cũng sẽ thấy rằng những cổ phiếu như là à, HPG cũng đã tạo đỉnh ngắn hạn đây là tạo đỉnh ngắn hạn và sự rung lắc ở đây nó đang diễn ra rất là mạnh nên chính vì vậy thì với thị trường chúng ta cũng đang trong quá trình rung lắc theo những cái cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu dẫn đầu vậy cái tầng lớp tiếp theo là những tầng lớp mà chúng ta thấy là những cổ phiếu yếu hơn những cổ phiếu mà đang trong quá trình tích lũy thì chúng ta nên quan sát như nào chẳng hạn như chúng ta đã thấy những cổ phiếu BIDB trong thời gian vừa qua à, với việc mà xác nhận với khối lượng lớn như thế này thông thường thì đây là một những điểm mà chúng ta gọi là những cái điểm mua khá là tốt và sau đó thì cổ phiếu có quá trình rũ bỏ giảm giảm khá mạnh khi mà giảm mạnh như này thì chúng ta sẽ có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là với những cổ phiếu mà tạo đỉnh ngắn hạn thì những cái cổ phiếu này nó sẽ có quá trình tích lũy và thậm chí là gãy về vùng 37 Tuy nhiên thì các nhà đầu tư chúng ta hãy kiên nhẫn quan sát thêm là thông thường thì nó sẽ có quá trình biến động hẹp ở đây và khối lượng thấp thì nó vẫn có thể có một cái cơ hội tiếp cho quá trình xác nhận lên nên quan trọng nhất là chúng ta cần thêm cái thời gian ở đây để cái quá trình cổ phiếu này nếu thực sự tích lũy thì cái biên độ ở đây nó sẽ có biên độ thu hẹp nhé biên độ thu hẹp tức là cái dao động của nó sẽ thu hẹp lại và khối lượng nó sẽ là thấp đi chẳng hạn như các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái ví dụ đấy khi mà quá trình vượt đỉnh đấy thì thông thường nó sẽ có thể quay trở lại nhưng khi mà nó có cái biên độ nhỏ lại khối lượng thấp đi thì chúng ta vẫn có một cái cơ hội tiếp theo khi mà cổ phiếu bật bật quả lại bật qua trở lại nên lúc đấy lúc này chúng ta mới mua lúc này chúng ta mua cái độ an toàn sẽ cao hơn rất nhiều khi mà chúng ta lại mua ở cái vùng mà nó trong quá trình mà nó tích lũy trở lại bởi vì khi nó tích lũy trở lại thì có rất nhiều cổ phiếu nó sẽ tiếp tục gãy và chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thì ở đây với những cổ phiếu như ở BIDB chúng ta đang thấy là nó lại đang trong quá trình tích lũy lại tích lũy lại tại vì đây là một cái nền tích lũy nền trên nền nếu những ai học về một cái um, khóa vô địch thì ờ, các bạn sẽ thấy rằng đây là tạo ra cái nền trên nền trong ngắn hạn và lúc này chúng ta cần phải kiên nhẫn kiên nhẫn trước khi mà quan sát xem là cổ phiếu có tích lũy không và chúng ta cũng đã thấy những cổ phiếu đang tạo ra những quá trình tích lũy khá là tốt trong cái nhịp vừa qua bởi vì thứ nhất là cổ phiếu này trong cái địch nhịp rơi vừa qua nó là nhịp rơi khá mạnh nên việc mà nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây khá là lớn trong quá trình thua lỗ này thì để cổ phiếu có thể đi được xa hơn thì nó cần phải quá trình tích lũy nhiều hơn ở, ờ, ở đây thì các bạn cũng thấy là cổ phiếu này cũng đang trong quá trình tích lũy nếu để đảm bảo cái việc mà cổ phiếu tăng thì các bạn sẽ thấy là chúng ta quan sát trong cái thời gian tới nếu thị trường giảm mạnh mà những cái nhịp mà cổ phiếu chúng ta vẫn được quá trình tích lũy đặc biệt là khối lượng thấp tức là không có sự bán ra thì khi mà cổ phiếu quay trở lại thì đây chính là những cơ hội để chúng ta có thể mua thay vì chúng ta lo lắng sợ hãi bán ra các bạn nhớ nhá thay vì chúng ta tập trung vào những cổ phiếu mà đang tạo đỉnh và chúng ta đang thấy là ở thị trường chung đang xấu thì chúng ta hãy tập trung vào những cổ phiếu đang tích lũy à, có nền tảng tốt và với những cổ phiếu này thì chúng ta hãy quan sát về khối lượng nếu khối lượng thấp và đặc biệt là khi thị trường giảm giảm rất sâu như này mà à, cổ phiếu không giảm thì lúc này chúng ta hãy lựa chọn những cái cổ phiếu này bởi vì khi mà thị trường có có nhịp hồi thì cổ những cổ phiếu này là những cổ phiếu tăng mạnh nhất à, ờ, PNG cũng tương tự như vậy cái quan trọng là không phải là chúng ta mua sớm mà chúng ta cần mua đúng điểm chẳng hạn Dũng đã mua điểm này nếu trong trường hợp mà cổ phiếu cũng bị giảm thì khả năng bị thua lỗ của Dũng sẽ là thấp hơn rất nhiều và Dũng sẽ đợi đến khi mà cái cổ phiếu này có sự xác nhận các bạn nè tất cả những cái điều này Dũng đã có những cái tín hiệu đây xác nhận và khối lượng lớn Dũng mua nhưng rõ ràng nó không có cái sự xác nhận thì Dũng đã tiếp tục đứng ngoài quan sát thêm ạ quan sát thêm trong trường hợp mà nó giảm sâu về vùng này với khối lượng lớn thì Dũng có thể là cắt lót khi mà nó bị gãy cái đường SMA 20 hay chúng ta gọi là SMA 20 với khối lượng lớn hoặc là chúng ta gọi là giảm với khối lượng lớn ở đây ở đây chúng ta gọi là cách mà chúng ta thoát ra khỏi trong quá trình đầu tư ngắn hạn tuy nhiên nếu sau đó nó quay trở lại Dũng lại tiếp tục mua đấy là cái cách mà đeo bám cái đeo bám big boy đeo bám cái dòng tiền lớn đây là một cách mà rất là hiệu quả trong việc đầu tư nên có rất nhiều trường hợp các bạn sẽ thấy rằng là Dũng sẽ chỉ cho các bạn cách mà để chúng ta đeo bám các cổ phiếu ngày trước có một cái cổ phiếu như là cổ phiếu SHG khi mà cổ phiếu mà Dũng đã tham gia trong quá trình mà cổ phiếu à, tích lũy đây là một cái quá trình để các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái quá trình đây là một cái điểm mà Dũng mua sau đó thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu này không lên và đã có quá trình mà điều chỉnh ạ đây là quá trình điều chỉnh và Dũng bị lỗ và phải cắt lót ạ đây là quá trình cắt lót nhưng sau khi cắt lót thì cổ phiếu lại tiếp tục quay trở lại và Dũng sẽ quay trở lại mua ở đây các bạn thấy không ạ mua ở đây xong lại cắt lót ở đây nhưng khi mà cổ phiếu quay trở lại Dũng lại tiếp tục mua ở đây đây là cách thức mà phần lớn các cổ phiếu khi mà thị trường chung có những cái nhịp mà gọi là điều chỉnh ngắn hạn thì nó sẽ bị rũ chúng ta và chúng ta lại phải bán ra nhưng nếu nó quay trở lại thì chúng ta lại tiếp tục mua khi mà nó xác nhận một xu mới nên cổ phiếu này sau đó nó tăng rất mạnh các bạn nhớ không à, lúc ấy nó tăng rất mạnh nên thay vì chúng ta lại tiếp tục mua quá trình bắt đáy ở vùng này ở phần này thì có rất nhiều cổ phiếu đã giảm rất sâu giảm rất sâu và chúng ta cũng thấy là rất nhiều cổ phiếu kể cả những cổ phiếu như là HPG nó cũng đã có những nhịp tương tự như vậy đây là một cái điểm mà Dũng đã mua nhưng sau đó thì cổ phiếu quay trở lại quay trở lại bị lỗ ở đây thì không lỗ quá nhiều nhưng uh, lỗ 4 phần trăm là Dũng bán một nửa và sau đó thì cổ phiếu quay trở lại Dũng lại tiếp tục mua các bạn thấy là việc mà đầu tư chúng ta luôn luôn tạo ra những cái nhịp nhàng tức là không phải là chúng ta thấy rằng cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu nếu mà thị trường chung xấu mà cổ phiếu chúng ta vẫn giữ được nhịp như là một số các cổ phiếu khác như là BIDV chúng ta thấy là thị trường chung xấu mà nó vẫn giữ được nhịp thì chúng ta thấy là đây là cơ hội để cho chúng ta tiếp tục uh, tham gia trong những nhịp tới ở đây các bạn thấy đấy ạ chúng ta có thể quan sát đấy ạ thị trường chung rất là giảm rất xấu đấy ạ thì cổ phiếu chúng ta vẫn giữ được nhịp thì lúc mà thị trường chung tăng thì chúng ta thấy là nó đã có một nhịp tăng rất là mạnh trong khi đó phần lớn các cổ phiếu khác lại giảm đây phần lớn các cổ phiếu thì có thể tăng như là gáp ạ chúng ta xem là gáp đi ạ đấy thì lại có nhịp giảm khá mạnh nên cái vấn đề ở đây chúng ta lại phải xem là khi mà thị trường chung là giảm thì cổ phiếu giảm mạnh hơn nó là cổ phiếu yếu hơn thay vì chúng ta lại thấy cổ phiếu đấy rẻ chúng ta mua rất nhiều nhà đầu tư lại cứ mua theo kiểu đất rẻ và đầu tư chứng khoán là chúng ta phải đấu giá nên chúng ta nếu chúng ta mua theo kiểu đất rẻ thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro và ở đây các bạn nên nhớ rằng là những cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu tốt nhất là những cổ phiếu được phải chống chịu chống được những cái đợt giảm suy thoái của thị trường à, cổ phiếu PSR là cổ phiếu mà Dũng đã khuyến nghị rất nhiều anh chị em năm 2019 đây là một cổ phiếu cũng rất mạnh các bạn thấy rằng à, ờ, những cái đợt giảm như này Dũng đã khuyến nghị là đây là cổ phiếu rất mạnh và đây những cái đợt mà Dũng đã mua cũng chia sẻ với rất nhiều anh chị em mua ở đây ở những cái điểm này ở những cái điểm này khi mà thị trường giảm giảm thì cổ phiếu không giảm thì đó là những lý do mà chúng ta phải kiên nhẫn đợi những cổ phiếu mạnh thị trường thay vì chúng ta lại lo lắng về thị trường khi mà thị trường giảm ở đây các anh chị em nào chưa mua được cổ phiếu hoặc là chúng ta đã mua nhưng không may bị lỗ ngắn hạn thì chúng ta có thể là bị vi phạm chúng ta cắt lót nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội khi mà thị trường lại tiếp tục uh, quay đầu lên sau những cái quá trình chúng ta gọi là uh, uh, điều chỉnh ngắn và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái uh, buổi uh, sáng ngày hôm nay chúc các bạn có một ngày uh, giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn xin cảm ơn rất nhiều